Alo, alo mạnh xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả anh chị em, cô dì chú bác đang xem video của Mạnh. Mạnh xin gửi lời chào, gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể tất cả mọi người đang xem video. Một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và kết quả ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021 đã mở thưởng xong thì Mạnh lại tiếp tục quay trở lại đây để phân tích dự đoán cho mọi người tham khảo những con số đẹp cho mọi người chơi vào ngày mai là ngày 3 tháng 12 năm 2021. Thì ngày hôm nay, đặc tiếc về đường cầu ngày hôm nay anh chị em cô dì chú bác chúng ta, đường cầu lô tô con 69 đúng không ạ? Thì đã ăn lộn thành con 96 mọi người ạ. Có khá là đáng tiếc ngày hôm nay, hai ngày chúng ta ăn lộn rồi. Thì Mạnh không xin phép mọi người nữa chia sẻ cho mọi người tham khảo ngày mai thì không thể bắt là đường cầu không lộn nữa mọi người ngày mai mạnh xin phép bắt một cặp cho mọi người chơi đường cầu bắt bạch thủ hai con thì à, đã gậy rồi thì ngày hôm nay à, đáng tiếc chúng ta không được ăn nữa cho mọi người thì à, ngày mai xin phép cho mọi người chia sẻ cho mọi người ngày 3 tháng 12 đường cầu lô tô đẹp cho mọi người chơi bắt đầu đường cầu cho mọi người tham khảo trước tiên đi vào tham khảo thì mọi người xem video của mạnh thì hãy nhớ tìm kiếm kênh Tài Lộc từ quý 9 miền Bắc mọi người nhé. Đây, kênh hiện tại, hiện tại Mạnh đang lên video của kênh này. Hiện tại kênh của Mạnh hiện tại có 134 video hiện tại. Và anh chị em nào xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh giúp Mạnh mọi người nhá Ấn vào nút đăng ký kênh. Đăng ký và ấn vào bổ chuông mọi người nhé. Đấy anh chị em nào mà xem video của Mạnh thì hãy nhớ đăng ký kênh ở bên dưới đây. Đấy, còn video hàng ngày thì mạnh có lên video cho mọi người rất là đầy đủ cho mọi người chơi hàng ngày mọi người nhé thì đã à, hai ngày ăn thông rồi ngày hôm nay chúng ta bị xịt thì uh, hy vọng ngày mai anh chị em chúng ta sẽ lấy lại mọi người ạ và mạnh xin phép chia sẻ cho mọi người tham khảo ngày mai luôn ngày 3 tháng 12 đừng cầu bắt đầu cho anh chị em cô dì chú bác ta tham khảo từ ngày thổ số miền Bắc cho mọi người tham khảo chủ số miền Bắc cho ngày 27 M mọi người à, mở kết quả cho mạnh là ngày 27 tháng 11 năm 2021 giúp mạnh kết quả từ ngày 27 thì mọi người lấy vị trí đầu tiên giúp mạnh là giải 3 bộ số ở giải 3 mọi người lấy giúp mạnh là vị trí là con 2 vị trí con hai bộ số đầu tiên giúp mạnh nhá mọi người nhá đấy và ghép với vị trí ở giải 5 à xin lỗi mọi người chúng ta lấy vị trí ở giải 4 anh chị em cô gì chú bác ta lấy vị trí đầu tiên của bộ số thứ tư mọi người nhá hai ghép vào một hai ghép một chúng ta được con lô tô là 21 và trong đó là còn 12 nữa cho mọi người tham khảo 2112 cho mọi người chơi trong ngày 28 tháng 11 năm 2021. Kết quả ngày 28 tháng 11 năm 2021 cho anh chị em cô chú Anh ta tham khảo lô tô 2112 ăn cho anh chị em cô chú Anh ta được lô tô là 21 và tiếp tục đi vào đường cầu cho ngày 29 ngày 29 tháng 11 giải 3 chúng ta lấy vị trí là con 9 đúng không ạ và giải 4 anh chị em cô chỉ chú bác ta lấy vị trí là con 0 9 kép 0 mọi người chúng ta được con lô tô là bao nhiêu ạ lô tô 90 đúng không ạ và lô tô 09 trong ngày 29 tháng 11 năm 2021 Kết quả ngày 29 tháng 11 năm 2021 cho anh chị em cô chỉ chúng bác ta Lô tô 90 ăn cho anh chị em chúng ta đây rồi ngay vị trí ở giải 5 và giải 3 tiếp tục đi vào đường cầu này là 8 ở giải 3 phải không ạ và giải 4 mọi người lấy vị trí là con 5 8 ghép vào 5 ngày 30 tháng 11 lô tô bao nhiêu ạ 85 85 và 58 cho mọi người tham khảo ngày 30 tháng 11 năm 2021 cho mọi người chơi lô tô 5855. Kết quả ngày 30 tháng 11 năm 2021, lô tô 5855 ăn cho anh chị em chúng ta được con lô tô là bao nhiêu ạ? Lô tô 85 phải không ạ? Ngay vị trí ở giải 7 rất là rõ ràng, con 85. Trong đó là con 58 chúng ta cũng ăn luôn ngay vị trí ở giải 4. Ở giải 4 chúng ta có được con 58 và giải 3 chúng ta lấy vị trí là con 1 cho ngày mùng 1 tháng 12 và giải 4 lấy vị trí là con 2 một ghép vào 2 lô tô bao nhiêu ạ lô tô 12 và lô tô 21 tham khảo cho ngày 1 tháng 12 năm 2021 chúng ta được cặp lô tô 1221 lên, lên ngày mùng 1 thì chúng ta ăn được con lô tô là bao nhiêu ạ 1221 ăn cho anh chị em chúng ta được con lô tô là 12 này ngay giải đặc biệt và 21 tiếp tục là ăn trong đó 21 chúng ta được hai nháy lô tô mọi người ạ và tiếp tục đi vào giải 3 9 giải 4 2 9 gấp 2 lô tô trong ngày mùng 2 tháng 12 con 92 và con 29 cho anh chị em chúng ta tham khảo cho ngày mùng 2 tháng 12 ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021 cho mọi người lô tô 2992 ăn cho mọi người chúng ta được con lô tô 92 phải không ạ 92 ăn ngay vị trí ở giải 5 và giải 3 chúng ta lấy vị trí là con 3 giải 4 lấy vị trí là con 6 3 ghép vào 6 Chúng ta được con lô tô là bao nhiêu ạ? 36 và 63. Cho ngày mai là ngày 3 tháng 12 năm 2021, lô tô 3663 cho anh chị em chúng ta ngày mai. Còn đừng cầu kín Zalo thì ngày mai anh chị em nào mà đang muốn những con số chuẩn thì các bạn qua đầu số Zalo của Mạnh đây anh chị em cô chú bác đã lưu ý trong mạnh là số Zalo 0877 52 86 83 Zalo anh chị em chúng ta nào mà muốn nhận con số chuẩn thì hãy vào Zalo còn không thì à, anh chị em chúng ta cũng có thể tham khảo trên video những con số ở trên video thì mạnh chỉ khoai cầu chốt số rất là nhanh rất gọn cho mọi người chơi nên là mọi người đừng có sách mạnh là những con số ở trên video không được chuẩn xác bằng những con số ở trên Zalo mọi người nhé. Kết bạn Zalo để nhận được con số chuẩn hơn, cầu ăn kỹ hơn cho mọi người. Và ngày mai thì à, Mạnh sẽ chốt cho mọi người. Chỉ là mức phí phù hợp anh chị em nào mà muốn phí sau thì Mạnh cũng xin phép mọi người chốt cho mọi người luôn ở đường cầu kín Zalo ngày mai. Và Mạnh xin à, kết thúc video tại đây. Mạnh xin à, chào Hẹn gặp lại tất cả mọi người đã xem video. Mọi người nhớ like cũng như là chia sẻ video với chúng bạn. Xin chào. Hẹn gặp lại tất cả mọi người.